tác ngòi nổ của một cổ phiếu là gì đó là những cái tiềm năng khiến cho cái cổ phiếu đó có thể có lợi nhuận tăng trưởng cao Ví dụ như là một cổ phiếu có chất xúc tác như là có thể thay đổi ban lãnh đạo mới hoặc là họ có thể đưa ra những sản phẩm mới mà thông thường thì khi mà một sản phẩm mới đưa ra như Apple chẳng hạn thế thì họ có một cái iPhone 14 ờ, chẳng hạn thì thường có thể tạo ra những cái lợi nhuận doanh thu rất là mạnh hoặc là có công nghệ mới tại vì chúng ta biết là công nghệ có thể thay đổi nó rút ngắn thời gian giảm chi phí lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là công nghệ mới nó sẽ nâng cao năng suất lên. Ngoài ra, có thể là chiến lược kinh doanh mới cũng là một trong những chất xúc tác. Còn rất nhiều điều khác nữa. Và khi chúng ta có những xúc tác như vậy, nó làm cho doanh thu tăng, lợi nhuận tăng và việc mà doanh thu lợi nhuận tăng thì có rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán họ mua vào. Đấy chính là lý do nếu một cổ phiếu có chất xúc tác, có người nổ thì cổ phiếu đó là những cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu tuyệt vời.